Chàng trai này đúng là quá liều lĩnh, anh ta lại làm phẫu thuật cho một lá gan ngay ngoài trời, thủ pháp không khác gì thái thịt lợn. Đây là ngày thứ ba anh ấy làm bác sĩ, mà cô bác sĩ dày dặn kinh nghiệm bên cạnh chỉ có thể đứng nhìn. Địa điểm làm phẫu thuật còn ở trên đường cao tốc, họ đã khiến xe tắc thành một hàng dài. Anh cảnh sát đứng ở một bên nhìn đến ngây người, cảm thán mà nói rằng thật quá lợi hại, còn kích thích hơn cả việc một em bé chào đời trên xe tôi lần trước. Chuyện rốt cuộc là thế nào, hãy cùng Hiền phim xem hết nhé. Ngày thứ ba Son đi làm, Claire nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, bệnh viện bọn họ được nhận một lá gan, phải biết rằng, mỗi ngày có đến hơn 800 người trên đất nước này cần làm phẫu thuật ghép gan. Mà lần này có thể đến lượt bọn họ, quả thực quá may mắn. Tính từ lúc gan được lấy ra khỏi cơ thể người cho, đến khi cấy ghép chỉ có 8 tiếng đồng hồ. Sau 8 tiếng gan sẽ cứng lại và mất đi sự sống. Nêu phân Công Claire và Son lập tức đến bệnh viện San Francisco lấy gan về, để thực hiện phẫu thuật ghép gan ngay cho một bệnh nhân tên chắc. Hai người nhanh chóng lên sân bay trực thăng trên tầng thượng. Sau khi lên trực thăng, Son nói rằng đây là lần đầu tiên anh ngồi máy bay trực thăng, Clara phàn nàn bản thân biến thành chân chạy vặt, nhưng Son chỉ để ý quan sát kết cấu của máy bay. Bộ não của Son đúng là một cái máy phân tích ưu việt. Thông qua quan sát, sơ đồ cấu tạo của trực thăng đã hiện lên rõ mồm một trong đầu anh. Khi hai người đến bệnh viện San Francisco, không ngờ lá gan đã được lấy ra khỏi cơ thể người 3 tiếng 5 phút rồi, bọn họ chỉ còn 4 tiếng 55 phút. Lá gan được để trong một thùng giữ nhiệt, nhiệt độ bắt buộc phải ở tầm 3,8 đến 8,3 độ, nếu không lá gan sẽ chết. Son bắt đầu kiểm tra lá gan thật tỉ mỉ, sơ đồ cấu tạo của lá gan lập tức hiện lên trong đầu anh, Son sờ sờ lá gan, bước đầu kiểm tra hẳn là vẫn khỏe mạnh. Trong phòng thay đồ, Claire gọi điện cho viện trưởng nói rằng thực sự quá khó để phối hợp làm việc với Son. Anh ấy không chịu nói gì cả, hai người không có lấy một chút ăn ý nào. Viện trưởng khuyên Claire hãy hiểu cho Son một chút, suy cho cùng anh cũng mắc chứng tự kỷ. Claire và Son quay lại sân bay trực thăng, Son đột nhiên nói, chúng ta không bay được nữa rồi, Claire nói không đâu, chúng ta sẽ bay về một cách an toàn. Lúc này anh chàng phi công chạy đến nói, chúng ta không bay được nữa rồi, hiện giờ sương mù quá dày, thời tiết rất xấu, có khi vài tiếng nữa sương mù cũng không tan. Hết cách, bọn họ chỉ có thể quay về bằng đường cao tốc. Claire thông minh, lập tức gọi điện thoại cho một chiếc xe cảnh sát đến hộ tống bọn họ về bệnh viện. Nhưng Son nhất quyết không chịu lên xe, nhìn đèn cảnh sát nhất nháy, ký ức của anh lại hiện lên. Hóa ra vào đêm mà em trai anh mất, cảnh sát đã đưa anh về nhà nhưng có thế nào anh cũng không chịu xuống xe, ngôi nhà đó đối với anh là cơn ác mộng. Nhưng cuối cùng Son vẫn không làm chậm trễ thời gian mà lên xe. Lúc này, đồng hồ trên thùng giữ nhiệt báo chỉ còn 3 tiếng 30 phút. Cảnh sát nói với bọn họ rằng đến bệnh viện banerven chưa cần khoảng 70 phút, xem ra họ vẫn sẽ về kịp. Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy, giữa đường quả nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bên bệnh viện banerven chưa hiện đang có hai chuyện. Một là trưởng khoa khoa phẫu thuật Marcus, bộ phận mà Son làm việc đã nhận một ca mổ lớn, Marcus sẽ làm phẫu thuật cho một bệnh nhân VIP. Nếu mọi chuyện thuận lợi, bệnh nhân VIP này sẽ miễn giảm rất nhiều khoản thuế cho bệnh viện, vì để đảm bảo ca mổ an toàn tuyệt đối, ban quản lý cấp cao của bệnh viện muốn nêu làm phụ tá cho Marcus. Nhưng Marcus không đồng ý, vì làm vậy anh sẽ bị người ta cười nhạo rằng tay nghề của anh kém cỏi. Một chuyện khác là để chuẩn bị phẫu thuật ghép gan cho chắc, họ phải làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra. Chắc chỉ còn sống được 3 tháng, lần ghép gan này không khác nào trao cho ông mạng sống thứ hai. Thế nhưng kết quả xét nghiệm của chắc lại nói rằng trong máu của ông có rượu. Phải biết rằng, 6 tháng trước khi làm phẫu thuật không được phép uống rượu, Calu vội chạy đến chất vấn rốt cuộc chắc có uống rượu hay không. Lúc này chắc mới thừa nhận, vào 3 ngày trước trong ngày lễ tốt nghiệp đại học của con gái, ông đã uống một ly rượu nhỏ. Có thể nhìn thấy con gái tốt nghiệp là mong ước cả đời của ông, quê hương bọn họ chưa có một ai làm được như thế cả. Theo như quy định, bệnh nhân đã uống rượu không thể làm phẫu thuật ghép gan, nhưng mấy người đều không cam tâm, khó khăn lắm bọn họ mới có được một lá gan, rốt cuộc họ có thể làm phẫu thuật không? Mọi chuyện lâm vào thế khó xử. Quay lại với Claire và Son, Son ở trên xe không ngừng xem phim chụp cắt lớp của lá gan. Lúc này, Clara phát hiện ra một chuyện không hay, nhiệt độ trong thùng giữ nhiệt đang tăng cao, bắt buộc phải hạ nhiệt ngay lập tức. Xe cảnh sát lái đến một siêu thị nhỏ, Clara nhanh chóng nhét một đống kem vào trong thùng nhưng nhiệt độ vẫn không chịu hạ xuống. Son nói rằng làm như vậy không được, bắt buộc phải dùng nước lạnh ngâm. Nói xong, Son tỏ ý rằng có thể dùng nước ép trái cây. Thế là hai người dùng một thùng nước ép trái cây lớn để hạ nhiệt cho lá gan. Có thể nghĩ ra cách này để hạ nhiệt độ, ngoại trừ Son ra chắc cũng chẳng còn ai nữa. Chẳng bao lâu sau, nhiệt độ trong thùng giữ nhiệt đã hạ xuống, Hai người tiếp tục lên xe cảnh sát về bệnh viện, thế nhưng lúc này nguy cơ lớn giờ mới xuất hiện. Ở trên xe Son rất buồn bực, anh không xem phim thì sờ sờ lá gan. Clara hỏi Son sao vậy, Son nói rằng trong lá gan có khối tụ máu, cho dù bệnh nhân có thay được gan thì cũng sẽ ra đi, cho nên anh đang tìm vị trí của khối tụ máu đó. Nhất định phải loại trừ tụ máu ngay, nếu không một khi lá gan bị cứng lại hết, nó sẽ thành đồ bỏ đi. Nhưng Clara nhìn phim chụp cắt lớp cả nửa ngày cũng không nhìn thấy khối tụ máu. Hóa ra số phim này được chụp trước khi họ lấy lá gan ra, sau khi được lấy ra, cần phải dùng dung dịch đặc biệt để rửa sạch lá gan. Hiện giờ xem ra bên bệnh viện San Francisco đã rửa không sạch. Son ngày càng sốt ruột, qua 5 phút nữa thì lá gan sẽ thành đồ bỏ. Hai người bảo cảnh sát mau chóng dừng xe lại, còn mình thì bắt đầu làm phẫu thuật loại bỏ khối tụ máu cho lá gan trên nắp cốp sau. Claire nói bắt đầu cắt từ tĩnh mạch gan giữa, mà Son lại nói phải cắt từ dây chằng liềm thì miệng vết cắt mới nhỏ nhất. Bộ não ưu việt của Son lập tức phân chia lá gan thành 7 phần, mạch máu bên trong anh đều nắm rất rõ. Son không hề sợ hãi mà hạ dao xuống bắt đầu công việc thủ pháp hệt như thái thịt heo. Bọn họ mở lá gan ra, Clara dùng kẹp gắp một khối tụ máu bé xíu từ bên trong ra. Lúc này Clara bắt đầu thấy bái phục son. Nhưng còn chưa hết, còn cần dùng ống hút làm ống thông tĩnh mạch, bọn họ dùng ống hút nước ngọt thay thế. Son dùng ống tiêm phối hợp với ống hút, dùng dung dịch UV kép chuyên dùng thành công rửa sạch tàn dư của khối tụ máu trong lá gan. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, Clara cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Anh cảnh sát không kìm được mà khen ngợi hai người. Ôi trời a, à, hai người thật quá lợi hại, còn kích thích hơn cả việc một em bé chào đời trên xe tôi lần trước hai người mau chóng đặt lá gan lại thùng giữ nhiệt, tiếp tục lên đường. Ở bệnh viện, nếu bắt đầu tính toán trên cửa kính, cuối cùng tính ra nồng độ rượu trong máu của chắc là 0,02, ông ấy quả thật chỉ uống một ly nhỏ. Nếu như bất chấp làm phẫu thuật thì cũng có thể, dù sao cũng tốt hơn là chỉ chờ chết, nhưng ban quản lý cấp cao của bệnh viện lại không đồng ý. Mạo hiểm lớn như vậy chỉ để làm phẫu thuật cho một bệnh nhân uống rượu, lỡ như mà thất bại thì danh tiếng của bệnh viện sẽ mất hết, về sau bọn họ cũng đừng hòng nhận được lá gan nào nữa. Cùng lúc này, Marcus bắt đầu làm phẫu thuật cho bệnh nhân VIP, trong quá trình phẫu thuật, anh cũng gặp phải một vấn đề rắc rối. Do gần cổ có rất nhiều thần kinh, chỉ cần không cẩn thận một chút là bệnh nhân sẽ bị liệt dây thần kinh, cuộc phẫu thuật sẽ thất bại. Lúc đó, bệnh viện cũng không còn cửa được miễn giảm thuế má. Hết cách, Marcus chỉ đành gọi Neil đến làm phụ tá, như vậy, cuộc phẫu thuật mới thuận lợi hoàn thành. Cuối cùng Son và Claire đã về đến bệnh viện, lá gan chỉ còn sống 57 phút. Claire nhận được điện thoại xong mới biết vì uống rượu, nên chắc không thể tiến hành phẫu thuật ghép gan nữa, phải giao lá gan cho bệnh viện khác. Claire rất thất vọng, điều này có nghĩa là bệnh nhân của cô chỉ còn sống được 3 tháng nữa. 30 phút sau, Claire đã giao gan cho bệnh viện khác. Sau khi xe rời đi, Son lại nói một cách rất nhẹ nhàng, đúng là một ngày tốt đẹp, chúng ta đã cứu được một mạng người, tuy rằng không phải là. Câu nói này khiến Claire lập tức nghĩ thông suốt, bọn họ quả thực đã cứu được một mạng người. Một bên khác, chắc sắp xuất viện rồi, không cần thiết phải lãng phí 3 tháng cuối đời ở trong viện làm gì. Nếu đã đến tiễn họ, phẫu thuật của bệnh nhân VIP cũng rất thành công, ông ấy đang hút xì gà trên hành lang, Bệnh viện chính là như vậy, có sinh có tử. Bận rộn suốt cả một ngày, Son trở về nhà, mở một cái hộp pate để ở ban công và đợi chờ chú mèo đáng yêu của mình. Tập phim đến đây là kết thúc. Video ngày hôm nay là tập 3 mùa 1 của bộ phim Bác sĩ thiên tài. Câu hỏi kỳ này là gan có tác dụng gì đối với cơ thể? Bạn nào biết hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Chắc trong tập này thật đáng tiếc, chỉ vì một ngụm rượu nhỏ mà mất đi cơ hội được làm phẫu thuật và đánh mất cơ hội sống của mình mà ly rượu đó lại là do cô con gái tận tay đưa cho bố mình vào ngày lễ tốt nghiệp đại học. Tuy chỉ là vô tình nhưng chính tay cô đã hại bố mình, cô chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Nhưng chẳng còn cách nào khác, có vài người không chịu tuân thủ quy tắc mà chỉ ôm hy vọng mình sẽ gặp may mắn, chỉ uống một chút sẽ không sao, cuối cùng lại làm hại chính bố của mình. Cho nên có nhiều chuyện, đặc biệt là phương diện sức khỏe và an toàn, chúng ta không thể qua loa đại khái. Được rồi, video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim tiếp theo. Bye bye! This is amazing. It was a good day.